làm sao để chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện nay nhiều người lựa chọn muốn sở hữu một không gian sống đầy đủ tiện ích. Tuy nhiên, việc chọn mua một căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình là một quá trình không hề đơn giản. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp bạn chọn được căn hộ phù hợp với nhu cầu của bản thân. 1. Xác định nhu cầu Trước khi bắt đầu tìm kiếm căn hộ, bạn cần xác định rõ nhu cầu của mình là gì bạn vạch ra những yêu cầu cần có căn hộ của bạn chẳng hạn như về diện tích, số phòng, tiện ích, vị trí và giá cả. Nếu bạn là một người độc thân, một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ có thể là phù hợp nhất. Nếu bạn có gia đình hoặc đang lập nghiệp, một căn hộ lớn với nhiều phòng ngủ và tiện ích sẽ phù hợp hơn. 2. Vị trí Vị trí của căn hộ là một yếu tố quan trọng khi chọn mua. Bạn cần chọn một căn hộ gần trung tâm, giao thông thuận tiện, tiện ích xung quanh đầy đủ nhưng đồng thời cũng cần cân nhắc đến giá cả vì các căn hộ ở vị trí đắt đỏ sẽ có giá cao hơn. 3. Độ tiện ích Các tiện ích cũng là một yếu tố quan trọng khi chọn căn hộ. Bạn cần kiểm tra xem căn hộ có được trang bị các tiện ích như hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, công viên hay không. Nếu có thì đây sẽ là một điểm cộng lớn cho căn hộ đó. 4. Tham khảo ý kiến Trong quá trình chọn mua căn hộ, bạn có thể tham khảo ý kiến từ người thân và bạn bè. Họ có thể có kinh nghiệm và kiến thức về mua bán căn hộ, từ đó giúp bạn chọn được căn hộ phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân. 5. Tìm hiểu rõ, kỹ càng. Cuối cùng, bạn cần tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư và chất lượng công trình của căn hộ mà bạn đang quan tâm. Bạn nên kiểm tra xem chủ đầu tư đã từng làm các dự án nào trước đây và đánh giá chất lượng công trình của những dự án đó. Nếu có thể, bạn nên đi tham quan những dự án mà chủ đầu tư đã hoàn thành để có thể đánh giá chất lượng công trình. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu về pháp lý của căn hộ. Bạn cần xác nhận rằng căn hộ mà bạn đang quan tâm đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và các quy định của pháp luật về bất động sản. Bạn cũng cần kiểm tra rõ ràng các giấy tờ, hợp đồng liên quan đến căn hộ để tránh các rủi ro pháp lý trong tương lai. Trong quá trình chọn mua căn hộ, bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng và tìm hiểu kỹ về căn hộ mà mình đang quan tâm để có thể chọn được căn hộ phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về các căn hộ đang được bán trên các trang web chuyên về bất động sản hoặc thông qua các chuyên gia tư vấn bất động sản để có được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình chọn mua căn hộ.